mời bạn nữ mời bạn nam mời bạn nữ giới thiệu trước đi em dạ em xin chào chị cát tường anh quyền linh và quý vị khán giả chào bạn nam chào bạn dạ em tên là hoàng khánh linh năm nay em 24 tuổi Em à, đến từ Bến Tre và công việc hiện tại của em là giáo viên tiểu học Rồi, mời bạn Nam À, chào Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn trong trường quay à, Mình tên Nguyễn Chí Tâm Hôm nay à, mình à, bốn tuổi, mình cũng đến từ Bến Tre Công việc à. hiện tại của em thì cũng là vườn ương cây kiển và buôn bán cây kiển à. à. Vậy là tuổi. hơn nhau, cách nhau à, cũng đâu có nhiều 10 tuổi có nhiều quá không bạn? Có mấy tuổi thôi mà dạ không sao Rồi, vậy cùng à, quê hay quá hỏi đi coi bạn đó ở đâu coi chừng bà con mệt lắm à à linh ở khúc nào linh dạ em ở móng cài anh vậy là gần đó biết chợ lách không dạ biết nhà thờ cái mơn là chỗ anh á dạ rồi coi họ tên ba má tên gì có quen không <laughs> dạ cái đó chắc không rồi <laughs> biết đâu được nha <laughs> rồi em có thường thường hay uh, lên tên à, nhà thờ cái mơn chẳng hạn như mấy dịp lễ hoặc noel chẳng hạn dạ em ít đi chơi lắm anh nếu mười 11 có dịp thì anh rủ em đi cũng được ngon lành kỳ này anh bài cho em đi nha bài cho bài là sao anh dẫn em đi chứ anh bài lên bài sao anh <laughs> không cái, cái từ địa phương là vậy đó anh bài cho em uh, ờ, tiến tới hôn nhân nha à. bây giờ mình hát bài gián đứa bến tre cái đi cho nó khí thế được không em gái dạ em không thuộc bài đó anh ơi trời ơi bến tre em không thuộc bài đó thuộc bài gì em không có cái năng khiếu về ca hát cho lắm cho nên em không có tự tin anh dễ lắm em cứ hát anh sẵn sàng nghe và em đã biết rằng lòng mình chẳng thiết tha thêm điều chi chỉ cần có anh mà thôi chỉ cần có anh mà thôi nhớ nha chỉ cần có anh thôi nha Rồi. anh ơi chưa biết anh nào nha lắc Chắc em. qua là duyên số anh và em có nợ nhau thôi Cảm ơn anh Quyền Linh các tường sẽ duyên lúc này Dạ nhiều thôi <laughs> rồi cũng được rồi màn à, đối đáp à, rất à, dễ thương ha rồi à, bây giờ mình giới thiệu về mình một chút xíu đi em điểm mạnh và điểm yếu của em là gì à, điểm mạnh của em là vui vẻ à, hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người cũng à, biết nấu ăn nhưng mà cái uh, khuyết điểm lớn nhất của em là em muốn uh, công bằng và không muốn mắc nợ người khác nếu như người đó mà có tặng quà hay là mời em nước gì đó em sẽ tìm cách để mà trả lại thôi cái đó với bạn bè thôi với trai không có cần thiết nha tả lại là hết rồi sao em phải Đúng có nợ chứ tại vì quan điểm của em là em thích mắc nợ người khác hơn là em không muốn người khác nợ thôi người ta đưa em gì là em trả lại liền đúng không dạ đúng rồi Ôi. một hồi hung cho tôi 10 cái giùm tôi <laughs> nhớ nha à. bạn à, trải qua mấy mối tình rồi dạ em chỉ trải qua một mối tình thôi anh một mối tình em? dạ mối tình à, đơn phương chỉ có một phía từ em thôi trời ơi cái đó đâu gọi là mối tình đâu đơn phương bao lâu dạ 4 năm hả trời ơi cái gì vậy không được thì thôi đi kiếm người khác chứ làm gì 4 năm tại vì em nghĩ là trong thời gian đó thì em chỉ tập trung vô việc học thôi khi nào có công việc ổn định thì em sẽ nói với bạn đó trời. nhưng khi em tìm được công việc rồi em mới tỏ tình với bạn đó thì bạn đó đã không chấp nhận và bạn đó là hãy tìm một người khác tốt hơn đúng rồi chứ trong 4 năm em học rồi người ta quen tám cô rồi em ngồi đó em cứ yêu thầm trộm nhớ hoài chết luôn chuyện này em... yêu là phải nói liền nha em gái không được em có những cái tư tưởng rất là bậy bạ bạn trai tặng quà cho mình cứ nhận không cần phải đáp lại cái thứ hai là yêu ai người ta yêu lại mới yêu dạ. nha và ai yêu mình trong 6 tháng một năm một có cái khoảng thời gian nhất định mà người ta không có ý định tiến tới hôn nhân nghỉ chơi kiếm người khác dạ quán triệt điều này nha chị mới kiếm chồng gả dạ em. em sẽ thay đổi từ từ đúng rồi em cũng phải suy nghĩ lại nha em em nhìn gì tường đó em hiểu hả ta có quà mình cho lãi có gì đâu bình thường còn cái chuyện mà người ta không thương mình thì kệ miễn sao mình thương cũng được rồi chị tình yêu mà sao biết được nói vậy đâu có chuyện thất tình đúng không rồi bạn trai có mấy mối tình rồi nói đi dạ nếu mà nói về à, chính thức thì à, cũng có một mối tình là kéo dài cũng khoảng gần một năm thôi nhiêu năm một chục năm hả tại vì hồi lúc đó thì em quen cô ấy thì cũng còn hơi nhỏ trong phận lớp lớp chín nè rồi quen nhau 10 năm ờ, không thấy hợp là sao dạng như là cô ấy cũng học trong khoảng thời gian cổ học thì em chờ chờ tới ra trường thì bất ngờ cổ có chồng cổ nói em gì không thì cũng nói nói không không có đi vô sâu lắm nhưng mà chữ uh, ờ, anh em anh em vậy thôi chứ cũng không có nói đó thì đến một ngày thì cổ thông báo thì hay đúng rồi tại em không vô sâu thôi tại em chứ đâu phải là tại người ta đâu đúng không đó là một trong những cái yếu điểm của hai người người bên kia yêu không dám nói em mà yêu rồi mà không dám vô sâu đó bây giờ đây là cơ hội để các bạn vô sâu nha bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào cao ốm mập thấp gì em không quan trọng chủ yếu là tính tình của anh đó chắc không dạ chắc trung tình à, không nói dối tại vì em rất là ghét nói dối 10 năm đó em chung tình lắm dạ. rồi à, bạn đó phải chia sẻ và thấu hiểu à, đồng cảm với em nhu cầu chung thủy này kia ờ, dạ cái đó thì em đáp ứng dạ. được dạ rồi mình có mong muốn tìm người yêu thế nào luôn đưa ra tiêu chuẩn luôn vừa nhìn là được với à, vì em sống với mẹ cho nên là cũng như là biết cha mẹ là được yêu thương gia đình của chồng là được rồi đúng không dạ rồi bây giờ em có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không để chị qua chị coi nè em không thích bạn nam à, là tắt tóc hơi ngắn ủa là sao cắt tóc ngắn là là hồi xưa các quan niệm là đầu đinh của chị hết à, ba à, phong đó à, chị không thích dạ. đầu đinh dạ rồi gì nữa không với lại uh, ăn mặc thì xài xòa em không thích bên đây rất chỉnh chu bỏ quần rất đẹp sao dạ, chị ồ được ha chỉnh chu đầu không có đinh ha để hỏi nào thích hô hay móm dạ cái nào cũng được miễn là trung tình là được rồi chị là trong hai chọn một chọn cái nào nhanh một hai ba chắc hô đi ồ <laughs> điểm của bánh tay á chị <laughs> chàng trai này có duyên lắm á đừng có giỡn nha hai người này có vẻ giống ừ. giống nhau nha cứu một bàn thua trông thấy nha trời ơi nó thích mớm nó chết luôn chúc mừng em hồ có một cái hồ để anh qua anh coi đàn gái sao mà qua chê đàn trai chê đâu trời khen mà dữ. đàn trai người ta có duyên lắm chứ bộ trời đàn gái cũng dễ thương mà ừ. nói thôi với anh đây có duyên lắm còn chung thủy thì chắc chắn rồi anh lo thí dụ giờ về làm dâu đó dạ em có lo điều gì không dạ thì uh, ba mẹ chồng mà thương mình thì mình cũng như xem ba mẹ ruột của mình thôi đúng, đúng rồi. rồi ý như chàng trai nãy không là... Ờ, sao đâu em ơi tại vì quan niệm của anh á, thì là cha mẹ vợ hoặc là cha mẹ chồng thì cũng là cha tại cha mẹ tại vì mình đã kêu một tiếng cha tiếng mẹ rồi và con dâu con rể thì cũng là con cái đó là quan niệm của mẹ anh dạy cho anh và anh cũng vẫn nhớ tới giờ cho nên em cứ yên tâm về vấn đề làm dâu dâu cũng như là con đúng rồi vợ coi như là mẹ Ê, <laughs> mẹ vợ như là mẹ của mình ha bị hơi hố được rồi đó hai người cũng vui tính dễ thương lắm được, được cặp này được được anh thấy được á gả nhanh hôm nay em có đi với ai không dạ em đi với một chị đồng nghiệp chung trường với em dạ xin chào chương trình à. dạ chị thấy dạ, sao chị thì cũng rất vui được ờ, đồng hành với bé linh lên đây nói chung linh nhỏ nhưng mà linh rất là kiên trì linh ờ, làm mứt dừa ngon lắm ồ oh, mứt dừa à làm đồ dùng cũng đẹp lắm hoa đồ đẹp lắm à hai em có tướng phu thê á em cảm ơn chị à, chị nha. em có đi với ai không à, em đi với à, em gái và hai người bạn rồi em gái dạ con chào chú Biền Linh và cô Cát Tường và anh chị dưới đây Dạ chào em à, Anh trai của em á, thì nói chung là trong gia đình là ảnh là hiền nhất Làm bất cứ cái gì á, ảnh cũng có cái lập trường riêng của ảnh Tôn trọng người lớn Chị cũng vậy thì em nghĩ chắc anh với chị hợp với nhau Cảm ơn em Rồi cũng được rồi Được rồi ha Kéo màn lên coi Để coi hai bạn trẻ gặp nhau đi bỏ ca với chờ lách Để xem nào dạ đến với chương trình em cũng có món quà thì gửi tặng anh cảm ơn em cổ tự tay làm đó nha cổ cũng khéo tay lắm đó cái này à, coi như nhân dịp chương trình này á, thì à, bông lạnh mua dạ. nhưng mà anh tự cắm dạ. <laughs> gửi tặng em dạ em cảm ơn anh ngoài cái món quà đó thì cái này là cái uh, à, sứ cái mơn của mình nói à, chung và nhà anh nói riêng thì sản xuất những cái loại thứ này dạ anh gọi tặng em để làm kỷ niệm mà dạ. chân ở phòng khách hoặc chị tí nào ra vô thấy nó nhớ anh dạ rồi em cảm ơn anh này cũng lâu ghê luôn á em có câu này muốn hỏi anh là nếu như mà hai người quen nhau khi mà xảy ra bất đồng á ai cũng có muốn một cái quan điểm và cho mình là đúng với anh như vậy thì anh sẽ xử lý như thế nào anh nóng bực nhưng mà điều anh vẫn tiết chế được cái bản thân của anh có thể anh sẽ nói nhưng mà không phải lúc đó khi lúc nào em vui vẻ cần để nói thì anh mới nói còn không nếu mà cái chuyện không đáng mình có thể mình cho qua dạ rồi em cảm ơn anh câu trả lời em đang rất hài lòng dạ, vậy à, anh dự định là quen nhau à, có thể bao nhiêu lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân được em gật đầu là anh sẽ à, thưa mẹ xuống dạ. <laughs> anh thấy em thì anh muốn bấm nút liền dạ. <laughs> tại vì em định là khoảng chừng 2 năm nữa tại vì em muốn là học lên thêm để mà bổ sung về kiến thức chuyên môn của em đó cho nên nếu mà như vậy thì anh có đợi được không em đừng chơi anh già là được rồi tại vì hai năm nữa là anh thêm 2 tuổi nữa rồi dạ à, anh có sở thích gì không anh anh thì uh, thường thường là đam mê cây cảnh dạ ừ. em cũng thích trồng cây lắm <laughs> nếu có cơ hội thì anh sẽ xuống chăm sóc giùm em dạ anh có làm vườn được không anh thì hiện tại thì vườn ương cũng là vườn rồi dạ không Ủa, tới đây nói chuyện vườn ương không <laughs> à, nếu như có con anh thích à, mấy bé anh thì uh, hai bé tới loại thôi dạ giống như ý em thích để anh trai trước con gái trước cái đó là trời cho chứ đâu có sắp xếp được anh à. sao không được giờ sắp xếp hết á anh linh sắp xếp đó hai đứa con gái luôn rồi bây giờ mình tỏ tình đi cái này là như báo bông là anh là lần đầu tiên anh cấm cho nên nó không có được hoàn mỹ cho lắm dạ nếu em cho anh cơ hội thì những ngày lễ hoặc là những ngày sắp tới anh sẽ à, làm cho nó hoàn mỹ hơn thì em cũng à, sẽ thay đổi bản thân và cũng phải à, làm những việc mà để cho anh vui thôi Rồi, em anh cảm ơn em tước có hát bài nào không hát bài nào ô kìa ai như cô thấm gì đó hát thử coi Ô kìa anh như cô thắm con bác năm mới xa mới về dáng người xinh sao xinh quá trong ngấn ngơ đám tay làng ta mơ ngày nào tung tăng đến trường mơ ngày nào tung tăng đến trường giờ hết nói luôn rồi <laughs> hát có một hơi mà ông không lấy hơi luôn á trời rồi à, rất là thật thà rất là chân tình hai bạn ờ, tôi thấy hợp đấy rồi để tay nút bấm tay đi nút bấm đi hai bạn hy vọng rằng cô thấm sẽ về làng rồi suy nghĩ thật kỹ Đám trước cưới khi tao quyết định toàn là dừa không ha mức dừa nè uống dừa nè ăn nước cốt dừa nè một hai ba hết thời gian rồi đó thấy chưa khỏi cần gì tự nhiên luôn mà rồi hung luôn quy định chương trình tài sáng nói nào vừa đó đây là chị bé xem phim ha chúc các bạn à, xem phim à, ở hệ thống cinebox 212 lý chiến thắng thật là lãng mạn nha gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax viên uống sáng da Sakura Placenta tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton và đây máy nước nóng có nhãn hiệu Atlantic với tổng trị giá 7 triệu đồng